là đường vẫn nhảy Tưởng nó nhảy mày Đã đã bảo rồi Mày đi sửa tao, Anh nhảy các bạn Anh nó còn nhảy á Hello, xin chào tất cả các bạn Hôm nay Khải Vlog sẽ làm món ếch nướng siêu cây các bạn nhé các bạn nhớ theo dõi và đăng ký Khải Lốc các bạn ạ yeah. Dạ. đây là đây là x của mình mọi, mọi người nhé đây là x của mình để chuẩn bị cho món x sâu cay các bạn ạ xin cho mọi người xem nào x to lắm các bạn nhé trời thì mưa lắm các bạn ạ mưa sớm mình làm x sâu cay các bạn nhé thấy ít to không to mày rồi dạ. bây giờ bọn mình sẽ chuẩn bị bắt đầu thôi trời mưa thế này các bạn mình không thể nướng bằng củi được thì mình sẽ nướng bằng than các bạn nhá nướng bằng than ạ than nha mọi người trời mưa này mưa mưa còn nước tháng sấm trời mưa rất là to các bạn ạ mưa to nhá thế mình sẽ nướng bằng than các bạn nhá bây giờ bọn mình chuẩn bị đốt lửa các bạn nhá chuẩn bị đốt nhóm lửa đó được tiếp ăn đéo thì đéo cháy mày mày đang bị covid à mày Đấy <laughs> sao, sao? <laughs> thì này mày sợ không biết nào mày cái vẫn đốt không mày tụi mày mày không biết đốt à người ta thì đang mở nhạc đóng kế âm mình mẹ đốt quỷ chứ như đi đám tang bị không phải đám tang mà đi nói thêm thiên người ta đi rất rất người ta bảo là đất lúc mã thực ra mình đang nướng nướng chuẩn bị nướng ấy à đấy anh anh biết có cháy không nhỉ cháy luôn nhỉ? cháy ngon luôn ấy phát một luôn à phải nhẹ vào nó mới được đập mạnh thôi mà cái này nó có thổi liên tục như mày đốt cháy mày pin là thay rồi các bạn ạ mồm cá sấu thổi cháy cháy rồi mày thôi không cho vào nữa cháy rồi không cho vào nữa mày bây giờ cứ để nó có than ra đó cho bạn mày đây chính là đường vẫn nhảy đường vẫn nhảy mày <laughs> ta đã bảo rồi mày đi <laughs> tao, anh nhảy các bạn anh nó còn nhảy á nó nhảy chưa? nó chuẩn bị nhảy đấy nó chuẩn bị nhảy đấy nhìn đông vậy á nghe này chắc nó nhảy rồi ngoan rồi nhắm mắt đi cái này phải cắt đêm ra cắt đoạn này đi không rồi bị giết động vật đi rồi đi nó nhảy nữa <laughs> ai bảo bên nướng vô đây mày thấy bắt đầu mùi thơm chưa hết sức chạy đấy còn hết sức đấy chuẩn bị tư thế <laughs> con này thì không sợ chạy đâu <laughs> không cháy đâu cứ ừ, cứ đợt đến đi cháy đi hầm lắm đấy hiếp á phải luôn cái được không mua vì món x cây của mình cũng ngon cái nó cháy mẹ đây là đây là ớt sâu cây các bạn nhé cho, cho ớt sâu cây nướng tí nó nổi rồi để chặt đầu nó ra đặc nhiều nổi biết không khi lên nổi các bạn ạ nắng chạy cho nó thâm đi nè nắng giả vơi cho giả vơi cho nó thâm đi rồi xong thơm đi này Ây da mày ai bảo mày nướng kiểu này làm màu quý <laughs> <laughs> ít kiểu mình cho thay ai nướng ít kiểu này luôn chỉ con hát con hát không bay mình sợ ui nhờ bị bể cong đây bình thường nhôm có thơm không mày đầu bếp mình rất sành điệu các bạn nhé đầu bếp sần hai thanh này rất thơm nha mọi người đây là người người mùi thơm này đây cho gia vị vào không cho gia vị vào các bạn nhé ớt này có cả xả này và một ít nước chấm gia vị để bôi vào lấy cái đôi đũa kia cho ta đây bôi vào bôi từng phần một thôi chạy đội lưỡi lâu nó lại mày sao mà đổi được vâng chào em nha đấy nó đổ đi thì cứ quay rơi thôi đây, gia vị của nó là quay để nó ra chỗ ngoài rìa này đây, đây để ra ra ngoài rìa này con nào chị hơi chín thì để nó ra ngoài để nó vắt khô nước vào 对。 Về ếch nướng siêu cây của mình như nào em? Ngon. Nhìn rất ngon. Gì đâu, em Thơm. nhìn vào em nhìn vào cam nào. Em ấy đang chuẩn đang uh, mải mê ờ, xem ếch có bị cháy không. À, em ấy đang mải mê xem ếch bị cháy không. Em phát biểu nhìn vào cam phát biểu nào. Mình nghĩ chắc sẽ rất ngon cho mình. Tuyệt vời. Đợi tí bọn mình làm xong mọi người cùng thử tiếp mình nhé. mới bảo mùi rất thơm các bạn nhé thơm bằng trông rất là ngon các bạn da nó cháy một tí không sao mà ạ x9 cho mày chắc chín rồi đấy nhỉ sau gần một tiếng uh, nướng x thì bọn mình sắp đằng x bọn mình sắp chín rồi các bạn nhé bọn mình sắp được thưởng thức rồi thời gian nấu thì bọn mình đã chín rồi các bạn nhé bây giờ bọn mình sẽ gấp vào gấp đật nó lên này đật này các bạn nha đây đây chín nào? đưa cho bạn xem của mình trang trí vào <laughs> đấy mẹ cứ cho vào vậy dạ ếch nướng bác ạ các bạn thấy chưa vừa được các vừa được các cô các bác đi đi làm việc về qua bảo là cái bọn mình nướng thơm lắm các bạn ạ vui thế không biết vui nhỉ nè Đấy, các em cũng đều đi qua bảo ngon thế rồi rồi xong rồi bây giờ có mình sẽ bê vào và thưởng thức thôi các bạn ạ mời các bạn theo dõi dắt video để thưởng thức các bạn mình nhá ếch bọn mình sau thời gian nướng nó xong các bạn nhé ếch bọn mình nướng nó xong các bạn ạ thơm lắm mùi rất thơm để bọn mình sẽ thưởng thức này ok và bây giờ bắt đầu rồi bây giờ em cảm giác trước khi ăn em cảm giác nào một từ đói thèm. đói à thấy thèm được em bắt đầu thử đi em bắt đầu nếm xem vị nào mình ăn cái đùi ếch trước ừ. rất ngon nha mọi người tuyệt không có mùi thơm cay ớt nữa rất là ngon luôn mọi người rất ngon rất ngon tuyệt vời mình nhìn đã thèm rồi mình xin miếng nè mình xin miếng ếch nữa mình xin miếng ếch các bạn nha. cay mấy các bạn nha, mời tất cả các bạn nha. Ừ, ngon lắm các bạn ạ ngon nhỉ không nhập bây giờ mình sẽ mình sẽ vào thưởng thức cùng bạn ấy thôi các bạn mời tất cả mọi người cùng thưởng thức của mình nhá anh mượn mình rất thơm các bạn ạ ăn được không mày miếng to à đấy à ngon đấy ừ. à. nóng lắm các bạn à, mới đến cả bạn nhá mời đến bạn ngon rồi này một lòng không nên không nên làm này tuyệt vời các bạn ngon nhỉ rất ngon luôn mọi người thơm cay nữa mời mọi người ăn cùng mình nhé em thả các bạn Her iki kayıp 你等到那你。 ngon này ngon lắm cặp à, nồi của bạn mình đã xong rồi các bạn nha xong rồi ăn rất là no các bạn bây giờ mình, đã ăn hết rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của bọn mình nhớ like chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé để mình bình luận các bạn hãy comment để các ý tưởng của các bạn để mình làm các video theo ý tưởng của bạn ngon hơn hợp lý hơn và mới mẻ hơn các bạn nhé cảm ơn các bạn đã xem video xin chào tất cả Xin chào và hẹn gặp lại